Xin chào bạn, nhìn với tiêu đề chắc hẳn các bạn đã hiểu ngày hôm nay muốn nói về cái gì rồi đúng không? Một sản phẩm đã được ra mắt cách đây khoảng 3 năm Nó vẫn là một chiếc máy đáng giá trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng Và không ai khác, đó chính là chiếc T470 đến từ hãng Lenovo Thịnh Park Vậy tại sao tôi đánh giá? Thì hãy cùng mình xem video này nhé Lenovo ThinkPad T470 có kiểu dáng thiết kế đẹp, màn hình chữ nhật nổi bật với logo ThinkPad và Lenovo ở phía mặt mặt trên. Phần vỏ vẫn là sự kết hợp giữa magie và sợi carbon, mang lại sự chắc chắn cần thiết, vẫn là một màu đen bao phủ toàn bộ chiếc máy này. Tuy nhiên, nó mờ hơn màu đen truyền thống, trông nó giống như ThinkPad X1 Carbon. ThinkPad T470 cũng trải qua 12 cuộc kiểm tra quân sự nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn MIL 810G và hơn 200 bài kiểm tra chất lượng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về sự bền bỉ của chiếc laptop này. Thiết ba T470 có kích thước lần lượt là 33 cm x 23 x 2 và nặng 1,65 kg. Thiết kế của nó vẫn rất tốt vì chiếc T480 vẫn giữ nguyên thiết kế như vậy. Cổng kết nối của Thịnh 3 T470 có mọi kết nối mà người dùng muốn. Cổng Turbo 3 cho phép người dùng kết nối toàn bộ các thiết bị ngoại vi vì Turbo 3 và USB Type-C có tốc độ cao. Nó cũng thể sạc thông qua cổng này. Cổng USB 3.0 Xem phải ta có hai cổng USB chuẩn A3.0, cổng Ethernet kết nối HDMI, jack audio và khai đọc thẻ nhớ SD. Với người dành cả ngày dài để làm việc đánh máy thì sẽ rất thích chiếc laptop này bởi bàn phím thuộc top đầu của nó. Hành trình phím đạt 2mm, bàn phím được đáp ứng rất tốt, đèn nền, bàn phím sáng đủ ở cả hai độ sáng cao và thấp giúp bạn có thể dễ dàng thao tác kể cả trong môi trường thiếu ánh sáng. Chính xác là đến thời điểm tại thì khó thể chia được bàn phím của T470 ở một điểm nào. Nó thực sự đáp ứng mọi nhu cầu hàng ngày của mình Phần tút mát nó có kích thước là 99mm x 69mm. Các thao tác cũng vô cùng chính xác. Các tiêu chỉ vuốt ba ngón, chụm lại để phóng to cũng được thực hiện một cách dễ dàng. Các phím nhấp chuột phải, trái mang lại độ phản hồi cao. Màn hình của chiếc máy này có kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD cho hình ảnh sắc nét và chất lượng. Góc nhìn của nó cũng rất rộng khi trang bị tấm nền IPS để khi mình thay đổi góc nhìn thì màu sắc không bị thay đổi nhiều. Độ sáng của màn hình đạt ở mức 205 lít không phải là quá cao ở thời điểm hiện tại khi nó chỉ đủ sử dụng ở trong nhà chứ không thể sử dụng ở ngoài trời được. Độ phủ màu là 73% giải SLDB, khá thấp nhưng nó là một chiếc máy business chứ không phải là một chiếc máy multimedia nên nó có thể chấp nhận được. Không phải là màn hình quá xuất sắc nhưng vẫn đủ để vụ các công việc cần thiết hàng ngày của mình. Đánh giá về hiệu năng của sản phẩm này thì ThinkPad T470 sử dụng con chip Intel Core 5 thế thứ 6 Kai Black 2 nhân 4 luồng RAM 8GB, ổ cứng SD 256GB PCIe đủ cho khả năng làm việc văn phòng và các tác vụ đa nhiệm cơ bản. Khả năng nâng cấp của máy rất cao khi RAM tối đa là 16GB và SSD lên đến 1T. Thoải mái cho các bạn có thể nhu cầu cao về đa nhiệm hay lưu trữ. Qua các bài test của mình như Geekbench 4, máy đạt 3.000 điểm đơn nhân và 10.000 điểm đa nhân. Nó thoải mái cho các tác vụ hàng ngày của mình và hoàn toàn có thể chiến tiếp trong khoảng 3 năm nữa mà không lo lắng về hiệu năng hay bị chậm đi. Pin của máy được tích hợp sẵn một viên pin không thể tháo rời, công suất 32Wh. Một viên pin có thể thay được công suất 24Wh. Nó có thể đảm bảo 6 tiếng sử dụng hỗn hợp ở chế độ cân bằng trong Windows 10 và hoàn toàn có thể nâng cấp pin giờ cho sản phẩm với pin tin 72Wh làm nâng cao chất lượng sử dụng lên đến 12 tiếng đồng hồ. Nhìn chung thì ThinkPad T470 ở thời điểm hiện tại đã có giá rất tốt khi chỉ còn khoảng 15 triệu đồng với khả năng vận hành bền bỉ, cấu hình chưa phải là quá cũ, bàn phím tốt thì nó vẫn rất đáng để mua với các bạn sinh viên cầm chiếc máy để phục vụ công việc học tập trong thời gian sắp tới. Và video của mình ngày hôm nay giới thiệu về chiếc Lenovo bền bỉ ThinkPad T470 chưa được tạm dừng ở đây. Các bạn có ý kiến góp gì? Xin vui lòng để lại ở phía dưới phần comment nhé. Các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn chuông nhận thông báo mỗi khi mình video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video